bây giờ mình đang chuẩn bị ờ, hôm nay mình sẽ làm món ờ, măng xào thịt bò nha các bạn đây mình chuẩn bị ờ, măng nè các bạn mình sẽ thái nó ra như thế này nè đây này mình sẽ thái nó ra như thế này ok chưa các bạn mình thái ra mình rửa mình ngâm nè đó măng nè đó, đó mình măng ngâm nè các bạn mình làm từng công đoạn một cho các bạn xem nhé măng này măng rừng đấy không? đó bây giờ mình sẽ thái mỏng ra như thế này còn đây là thịt bò đây là thịt bò nha các bạn tí mình sẽ thái đây cho các bạn xem đó măng le này các bạn thấy không mang mình thái ra này cắt khúc hả à? cắt khúc có bỏ đu đủ vào không không xe nấu như sao măng đồ ăn dày dày thịt ngon quá nha nấu với bò ngon đấy cho như cắt bỏng kho nấu dừ lên rồi nên mình đang thái thịt bò để tí nữa nấu xong mình ờ, sẽ cắt măng mình bỏ lửa mình xào luôn nấu cái này riêng trước đi cho nó nhừ đã rồi mới tước măng ra xào măng mở gánh gánh chúng phải mỡ gánh măng xào bò ta mở nhau đây là một chút uh, ờ, hai tiếng xong khi chín là ờ, mình đổ mang vào một gói dầu nữa gói dầu mì tôm luôn cho nó đỏ đây là thịt bò đã nấu nha các bạn đây này các bạn mình tiếp tục ờ, mình ờ, cắt ớt vào này các bạn xong khi đó mình ờ, xào mình xào qua xào lại nè cho nó chín thấm gia vị nữa mình tiếp tục xào nha các bạn bây giờ mình múc thịt bò qua này các bạn các bạn có hay làm món này ăn không món măng xào rất là hiếm luôn các bạn phải đi lên núi hải rồi đấy mình đảo đảo đều là được xong mình đậy nắp lại nha các bạn đợi trong giây lát rồi mình à, sẽ mở ra cho các bạn xem đó lấy ra dĩa luôn đó. ngon lắm các bạn mang sao bò đã ra dĩa rồi nha quay ừ. cho các bạn xem nè tê thịt bò múc ra các bạn này Món nó canh rồi hết này chói ăn bỏ rồi bỏ rồi rồi bỏ hết rồi rồi đi Đấy. món ngon các bạn Hương Cận Sen và vâng, tiền hỗ trợ cho mùa lũ 2020. Em mời bạn ăn cơm nha bạn nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì đăng ký kênh và chia sẻ video này. Hẹn các bạn ra video mới nhất các bạn. Các khoản giải ngân này còn lộ ra nhiều điểm không hợp lý hơn nữa. Điểm thứ nhất, cô